chào mừng mọi người quay lại kênh à, của mình hôm nay thì à, có một con à, Numax NV2 thì mình sẽ quay sơ sơ xem là nó có những cái hình dáng như nào tính năng như nào nó sử dụng phần mềm như nào để cho anh em mọi người cùng tham khảo nhé. đây đây là một em Numax NV2 đến từ thương hiệu Numax thoạt nhìn ấy, thì nó có hai cái màn hình thì một số anh em cứ nhầm tưởng nó là chơi qua được USB không phải dùng qua máy tính nhưng mà không phải con này nó có hai màn hình nhé màn hình nó có hiển thị sóng nhưng mà nó là controller nên bắt buộc phải chơi qua máy tính thì cái bề ngoài mình nhìn mình đã thấy nó là có bốn line nhé bốn line này. với hai cái màn hình ở hai bên tempo dài nhìn chung ấy mấy cái em controller của Numax ấy thì là cái phím Q phím play này người ta làm à, bên hãng nó làm à, cái phím vuông đấy thì có 8 phát cao su ở đây mình có thể thấy qua như là Q này, Auto Loop này, Sample này, Shaker ở cái phần trên gần màn hình ấy thì sẽ là cái ờ, các cái núm effect effect này và cái phím này là phím ờ, chọn bài đồng thời là phím loát ở phần giữa thì mình thấy là có bốn like này. 4 line phần filter này bay này mid này hai này và phần gain đây là nút master đồng thời cũng có cái đường cắm mic hoạt náo này mic này đường aux này ở giữa là cái uh, nút off tương tự như bên trái thì bên phải cũng như vậy thôi bây giờ mình sẽ cắm điện vào xem là nó như nào nhé cái con này thì nó có nguồn riêng nhé bởi vì nó bốn bốn kênh nó có nguồn riêng đây cái phần đằng sau của nó này nó ăn nó ăn nguồn 12V 2A đường à, cái này là cáp à, USB để connect kẻ à, máy tính của các bạn này đường mic này đường input aux ấy. cái a của con này nhá nó có ao canon và ao hoa sen đồng thời qua đường bút bằng hoa sen không có đường ao 6 ly nhưng mà với cái giá tiền dưới 20 triệu thì cũng không quan trọng lắm bây giờ mình sẽ khởi động nhé xem là như thế nào nha đây sau khi khởi động thì nó sẽ có giao diện như này bây giờ mình sẽ cắm vào phần mềm xem mà nó hiển thị như nào nhé con này sẽ chơi cùng cái phần mềm là Serato DJ Pro không cần phải key mình cứ vào trang chủ serato.com tải cái serato dj bono này về mặc định nó sẽ nhận nhé mình sẽ cài driver cho nó là nó sẽ nhận đây cái nút ờ, nút chọn bài này mình vặn này Đấy. sẽ ăn này phần mềm này nó ăn đây nhé luận bài bất kỳ đi cái này cũng vậy này hơi bị lóa để là bên kia đi thì trên cái màn hình này này nó cũng hiển thị đầy đủ tempo này sóng này cộng trừ phần trăm tempo này và tên bài hát đồng thời ở cái chỗ này này effect này mình ấn vào nó cũng sẽ hiển thị mình vặn nó sẽ ăn này bây mình sẽ play nha đấy hiển thị tempo này màn hình này thời gian à, bài hát này đây cái này nó cũng sẽ chỉnh được cái à, cái tempo này à nó còn hiển thị cái um, cái cái, cái gần như là cái cái tông gọi là cái ram của bản nhạc ấy cái này nếu mà một số anh em hay uh, dùng phần mềm mixer im cây ấy mình đưa bài hát vào mình phân tích ấy, thì nó sẽ hiển thị có bài 1A, bài 2A, bài 3A, bài 3B và 2B nói chung theo vòng kim đồng hồ ấy thì như cái bài này nó hiển thị là 8A này đấy cũng là rất tiện trên cái gần cái màn hình nó có cả cái à, thay đổi giá trị cộng trừ của tempo này thì mình gắn lên cộng trừ 16 này 50 này, 8 này Đấy. còn cái này nha ở đây cái nút này là nó sẽ hiển thị các chế độ trên màn hình này để mình vào những cái ờ, trang mình lấy nhạc trực tuyến như Beatport này SoundCloud này đương nhiên là mình có tài khoản ở đấy Tidal này vân vân đấy rất là tiện nó có một cái nút này nút view này mình ấn vào mình chuyển cái cái giao diện màn hình theo ý mình mong muốn ví dụ mình đang giao diện như này nhé thì sóng chạy dưới này tempo này báo cái mixer in key này ấn vào này đấy đấy nó sẽ ra giao diện khác này sẽ ra cái giao diện là tên bài ở trên phải dây loái đấy cái 4832 này mình điều khiển là cái bit dăm hoặc là mực BPM cộng này sẽ đổi giá trị này gắn này đấy thường mọi người hay để 4 hoặc là 8 16 tùy theo anh em chơi thì nó cái, cái sóng ở dưới nó nhỏ này và cái bài hát cái, cái thời gian bài hát nó sẽ chạy lùi này mình thích để sóng to như này đấy thì bên phải nó giống hệt bên trái thôi Họ sẽ có đèn báo đấy khi mình đẩy kênh lên này ra đường đèn báo master này góc bên trái là cái đường cắm tai nghe nó rắc 6.3 và rắc 3.5 nói chung là rắc quy chuẩn tùy loại tai nghe mình cắm với rắc nào cũng được thì có một số anh em hỏi là con này có màn hình có dùng đúng USB không thì mình xin khẳng định là không mà mình chơi qua laptop nhé hoặc là máy tính và nó dùng phần mềm là Serato DJ Pro không cần key các bạn cứ vào trang chủ tải về cài driver sẽ mặc định và tự nhận với nhau nói chung nó tiện mọi cái mình có thể thao tác ở trên cái bàn này con này thì có giá mới là khoảng à, dưới 17-18 triệu tùy nơi bán hàng cũ thì nó dao động từ 7 đến 10 triệu hoặc là 12 triệu tùy nơi bán nói chung là một cái controller mà nó đầy đủ tính năng có màn hình như con này thì đáng rất đáng để mua mình cũng không thể đòi hỏi nó phải là như này như kia giống như mấy con Ờ, MCX 8000 của Đến Đông hay là con ờ, XDR của Pioneer mấy con đấy có tiền hơn hẳn thì trong cái phân khúc này mình thấy nó là một con đáng mua là thêm trải nghiệm cũng hay nhìn cũng cũng, cũng pro thì vừa rồi mình đã giới thiệu ờ, sơ sơ qua con Lumax NV2 đến từ thương hiệu Lumax cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhé em thấy vui vui thì à, share à, ấn theo dõi giúp mình để mình có động lực mình làm những video tiếp theo đây xin à, kết thúc video của mình